Như các bạn đã xem ở trong tập trước thì Phong Cận đã phát hiện ra một căn phòng bí mật dưới lòng đất. Cứ tưởng đây là một căn phòng bình thường nhưng thật ra nó là một căn phòng chế tạo robot. Bên trong có rất nhiều những con robot hiện đại và vô cùng bí ẩn. Và rồi thật không may một con robot đã phát hiện ra Phong Cận và đã tấn công anh ta. Vì là robot nên nó có sức mạnh vô cùng kinh khủng Phong Cận đã không thể nào có thể chống trả lại được con robot này Liệu anh ta sẽ ra sao? các bạn hãy cùng đón xem tập 2 ngày nhé. Phát hiện có người lạ đột nhập. Ô, ô, ô, ô trời con robot này biết nói luôn bạn ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Wow, trời trời, con robot này biết nói hả? Ủa nhưng mà nhưng mà tôi tôi không phải người lạ đâu. Tôi tôi vô tình tôi đi vào vào trong đây thôi chứ tôi tôi không có ý ý đột nhập hay hay hay hay cái gì đâu. Ờ. Phát hiện có người lạ đột nhập bật chế độ tấn công. Cái gì bật chế độ tấn công gì tôi có làm gì đâu. Ủa, tôi có làm gì đâu. Ui, cái gì? con robot này Thả ta ra ờ. Phát hiện có người lạ đột nhập Bật chế độ tiêu diệt Người, người tính làm gì ta Thả ta ra <laughs> Trái tim của robot Robot Em ơi em là ai cần lên dây cót yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt Không là anh thì ai Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngừng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa từng phải say nắng một ai Nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại Và khi có em về chung một nhà người tốt như phát hiện có kẻ lạ, bật chế độ tấn công. hình hình như nó nó nó ngồi im rồi, chắc là nó bị hỏng rồi đó. May quá. xem nữa là lại bị nó tấn công rồi. À, ủa, hình như là con robot này nó đang bị bốc khói thì phải Ờ, vậy chẳng lẽ là nó đã bị hỏng rồi sao à, May quá Cuối cùng cũng tiêu diệt được nó rồi Xém nữa là mình bị nó hãm hại rồi à, Cái chỗ này thật là nguy hiểm Mình mình nghĩ rằng là mình mình mình sẽ phải rời khỏi cái chỗ này ngay thôi à, Nguy hiểm quá à, ủa, ủa cái gì Ủa sao sao nó vẫn vẫn vẫn cử động được vậy Ủa Khởi động lại hệ thống cái con robot này nó nó nó có thể khởi động lại được ngươi ngươi làm ơn ngươi tha cho ta đi ta ta ta ta đâu có làm gì đâu Kính chào chủ nhân Ủa? Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Chủ chủ nhân hả? Ở đâu? Chủ nhân ngươi đâu? Ngài chính là chủ nhân của tôi Hả? Cái gì? Ta ta mà là chủ nhân của ngươi á à, Hình hình như là ngươi ngươi ngươi lầm rồi Ủa? Ủa mà khoan à, Có khi nào do hồi nãy mình tấn công nó Cho nên là nó đã bị hỏng Rồi sau đó là nó tưởng mình là chủ nhân của nó không ta Ồ, Có khi nào là như vậy không nhỉ Ủa, ủa à, con, ờ, con con robot kia Ta ta là chủ nhân của ngươi đúng không Vâng, thưa chủ nhân à, Ngươi, nếu như mà ta là chủ nhân của ngươi thì ngươi ngươi mau lùi lại, nhanh lên Vâng, thưa chủ nhân Ủa, ủa được luôn kìa Ủa, trời ơi bạn ơi, vậy là mình có thể điều khiển được nó à, Ngươi mau giơ hai tay ra coi Vâng, thưa chủ nhân Ủa, trời ơi, nó, nó, nó làm theo ý mình luôn nè bạn ơi Ủa, trời ơi, mừng quá à Vậy là con robot này nó không tấn công mình nữa mà nó nó, nó còn tưởng mình là chủ nhân của nó luôn trời ơi vậy là vậy là không lo bị nó tấn công nữa rồi um, um, con robot kia người bỏ tay xuống đi Wow, trời ơi, tính ra con robot này thông minh ghê ta Mình nói cái gì nó cũng hiểu hết trơn á Ai, Hỏi được rồi, robot Vậy thì bây giờ nếu như ta là chủ nhân của ngươi rồi Thì ngươi phải đi theo ta đúng không? Vâng à, trời ơi thích quá thích quá hey, hmm, nếu như mà con robot này nó đã coi mình là chủ nhân rồi thì chắc là mình có thể đem nó về nhà chứ hả ta hey, chắc chắn là con robot này sẽ rất có ích luôn cho mà coi <laughs> um, uh, robot bây giờ ngươi đi theo ta về nhà nha vâng thưa chủ nhân Ôi, vậy vậy thì mau mau mau mau đi theo ta nào, nhanh lên nhanh lên. <laughs> Trời ơi, vui quá bạn ơi hey, Tự nhiên hay không lại có một con robot thông minh đây là thông minh luôn à, Mà mình còn là chủ nhân của nó nữa chứ Ôi, quá đã luôn Kỳ này ha Mấy đứa bạn của mình sẽ lé mắt luôn cho mà coi Bởi vì mình có một con robot gọi là biết nói mà còn biết di chuyển nữa <laughs> Ôi mà khoan uhm, Nếu như con robot này mà bị lộ ra bên ngoài Người ta biết đó là robot Có khi nào người ta sẽ đem nó về để thí nghiệm không ta Ừ, tại vì nó hiện đại đến như thế này mà Từ trước giờ trên đời này làm gì có con robot nào mà biết nói nè Biết nghe lời nè Còn biết cử động nữa chứ ừ, Ờ mà khoan Để mình test thử cái sự thông minh của nó coi um, Robot uh, ờ, 1 cộng 1 bằng mấy Vâng thưa chủ nhân là hai Ồ trời ơi Ngươi biết luôn hả Ờ vậy um, 2 cộng 2 bằng mấy ừ. Là 4 Ôi trời ơi ghê vậy ta ờ, Con robot này thông minh quá bạn ơi Ừ, nhưng mà nếu như mà nó thông minh như vậy á thì chắc chắn nếu như người ta mà phát hiện ra nó là robot thì người ta sẽ lấy lại và không cho mình gọi là giữ nó đâu ừ, thôi chắc là mình phải giấu kín chừng này không nên để cho ai biết nó là robot chắc là phải như vậy thôi à, robot à ngươi mau đi theo tao về nhà đi trời cũng tối rồi đó nhanh lên vâng thưa chủ nhân nhanh lên nhanh lên trời ơi vui quá vui quá <laughs> Vậy thì bây giờ mình phải làm gì với con robot này đây ta ơi robot Vậy là từ nay ta sẽ là chủ nhân của ngươi sao Đúng vậy Cậu chính là chủ nhân của tôi wow, trời ơi chủ nhân hả sao nghe ngầu quá vậy ta Ủa nhưng mà khoan à, Ta là chủ nhân của ngươi Vậy thì nhiệm vụ của ngươi sẽ là bảo vệ cho ta đúng không Đúng vậy À, nếu như vậy thì ta nếu như mà ta sai ngươi là quét dọn nhà cửa nè hay là đi mua đồ ăn cho ta thì ngươi có làm không? Có, thưa chủ nhân Ồ, trời ơi, ngầu dữ vậy ta có nghĩa là nếu như mình là chủ nhân thì mình muốn sai nó làm cái gì cũng được hết trơn á trời ơi vậy là từ nay là mình khỏi cần phải giặt đồ rửa chén nè quét dọn nhà cửa nữa mình kêu nó làm hết ở <laughs> mặt khoan à, nhưng mà ngươi là robot bảo vệ thì ngươi có biết đánh nhau không tôi không nhận biết đánh nhau mà trong người tôi có những vũ khí hạng nặng có thể hủy diệt gì vũ khí hả thôi, thôi, thôi ta ta ta nói ngươi nghe nè ngươi đừng có sử dụng vũ khí trời, trời ơi ngươi mà sử dụng vũ khí á, là là công an bắt bắt ngươi á ờ, ngươi chỉ cần gọi là bảo vệ cho cho cho ta thôi là được rồi đừng có sử dụng mấy cái vũ khí đó để làm gì hết hiểu không vâng thưa chủ nhân à rồi rồi ok ok wow con robot này coi bộ cũng có ích của ta ủa ủa, ủa sao cây đứng ngoài kia làm gì ta ủa không đời không ủa ui hình như là Ủa, mọi người đến nhà mình rồi ông ơi Ê, à, tôi à, trong nhà mọi người đây này tao tôi vào coi ạ tôi trong nhà nè <gasps> phong cận có bạn gái hả à, à, à, à, không phải không không phải không phải mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh đây đây, đây không phải là bạn gái ơi mọi người nghĩ nghĩ sao vậy tôi ờ, làm gì có bạn gái <laughs> ờ mới mọi chuyện gành gành ra vậy rồi người ta vô nhà không có bạn gái gì nữa không chịu giới thiệu cho anh em nữa đi à, bạn có bạn tên gì vậy ê, ê, ê, bình bình tĩnh bình tĩnh tôi tôi nói mọi người nghe nè đây đây không phải là bạn gái đâu tôi nói thiệt mà đây là là là là, ờ, là em họ của tôi á em họ ôi <laughs> em họ ai tin nổi rồi suốt ngày kêu fa bây giờ âm thiệt mà thiệt mà gái về nhà luôn ghê à, quá à, trời à, à, à, à, à. Robot, Robot, nè, ta nói ngươi nghe nè Ai hỏi thì ngươi phải nói là ngươi là em họ của ta nghe chưa Vâng, thưa chủ nhân à, Rồi rồi, ok à, Mọi người không tin thì mọi người hỏi thử đi Đây là em họ của tôi mà, mọi người không tin thì hỏi thử đi Bà kia, Nhìn bạn trông cũng xinh xắn á Bạn có phải là bạn gái phong cậu không vậy? Tôi không phải bạn gái của cậu chủ Mà tôi là em gái của cậu chủ Hả? Em thấy chưa? em gái ờ, ờ, ờ, em gái Em gái phải cậu chủ rồi Robot, robot Ngươi phải gọi ta bằng bằng bằng bằng anh Chứ không được gọi là bằng cậu chủ Hay là chủ nhân, hiểu không? Vâng, thưa rồi, chủ rồi. nhân Rồi ok ok à, Mọi người hỏi lại đi, coi như hồi nãy là mọi người quên hết đi nha <laughs> Ủa sao gì mà lắc dưới người ta bạn ơi, nãy tôi hỏi rồi mà bây giờ tôi hỏi lại nữa này Bây giờ bạn có phải bạn gái Phong Cận không? Tôi không phải là bạn gái của Phong Cận Tôi là em gái của Phong Cận Đó, nghe chưa, nghe chưa Đây là em gái của tôi, nghe rõ chưa à, à, thôi thôi thôi được rồi bây giờ trong đây ờ, chật chội quá cái nhà của tôi nó, nó bé tí tẹo mọi người chui vô đây chật quá à. hay bây giờ mình ra ngoài quán quán trà sữa rồi mình nói chuyện tiếp đi đi đi đi ra ngoài đây đi ra ngoài mọi người đi ra ngoài đi ra ngoài đây ra ngoài đây rồi qua đây qua đây qua đây tôi sẽ bao mọi người uống trà sữa nha nhà tôi này có món trà sữa mới đặc biệt ngon lắm ngồi ngồi vô ngồi vô à mọi người uống gì nè rồi rồi bây giờ anh em anh em uống uống gì nè order đi tôi ờ, tôi lấy cho à, nè à, gì mà order đờ thôi bây giờ tính ra hôm nay chúng ta có bạn mới mà chúng ta phải tới nói chuyện bạn mới chứ đúng không ủa ờ, ừ. gì nói chuyện nữa hả trời ừ. à, rồi rồi ok sao em gái cũng phong cận mà à, <laughs> nói chuyện thì nói chuyện trời ơi chết rồi bạn ơi bây giờ phải sao đây <laughs> con robot này lỡ đâu nó nói tầm bậy tầm bạ cái bị mọi người phát hiện ra nó là robot thì chết luôn á trời à, thôi được rồi nói chuyện thì nói chuyện rồi vô vô vô mệt quá à, mọi người muốn hỏi gì hỏi đi em họ tôi ờ, gì ta à, em họ tôi mới từ bên nước ngoài về á cho nên là ờ, chưa nói rành tiếng việt lắm cho nên là mọi người ờ, thông cảm nha à, <laughs> muốn hỏi gì hỏi đi phong ơi phong ơi phong ơi dạ. tôi có câu hỏi đây là phong ừ. à, em em em của ông có có bạn trai chưa à, trời ơi cay ơi tính ra bạn gái ông ngồi kế bên luôn ông hỏi câu vậy chi vậy ơi alo ơi ơi cái này có gì alo. trả lời sao thôi không không không không ơi à, cái cái cái cái câu đó cài hỏi không được nhưng mà tôi hỏi được á à bà em gái ông có bạn gái chưa à, <laughs> cái gì mà em gái ông có bạn gái chưa cái gì lắc vậy nội trời ơi hai cái người này nói tào lao không à thôi để đấy tôi hỏi cho <clears throat> bạn ơi bạn tên là gì mấy bạn bao nhiêu tuổi á xin chào các bạn tôi là Xiaomi số hiệu 9192 sử dụng chip HRIO. Ờ, à, à, à, à, à, mọi người Ủa đừng mọi người đừng đừng có quan tâm tại vì là em gái của tôi mới từ nước ngoài về á cho nên là em gái tôi uh, hơi ờ, hơi bị ờ, lắc lắc vậy á chứ không có gì đâu Ê, trời trời con robot này nó nói gì vậy trời chết rồi giờ sao ta à à đúng rồi tại vì em robot của tôi à, à, nhầm nhầm à, tại vì à, nhầm nhầm <laughs> chết rồi bạn ơi mình bị rối quá bây giờ mình mà nói nhầm một cái mọi người phát hiện ra là chết luôn á à, à, tại vì là em gái của tôi á thì là do là rất là mê robot hiểu không em gái tôi rất là thích sưu tập ru robot cho nên là em gái tôi ờ, nói lâu lâu nói mấy câu khó hiểu vậy mà <laughs> không gì đâu à, thì ra là vậy hả hẹn gì tôi nhìn đâu em gái của ông á tôi thấy mặc đồ y chang robot luôn thì ra là như thế à, à đúng ờ, rồi đúng rồi cũng kỳ nha Hmm, tớ ra nhìn cậu cũng xanh mà ta tại sao cậu lại không mặc áo quần như tụi tôi này mặc váy mặc đầm này cho dễ thương tại sao cậu mặc đồ như robot vậy ta à, à, à, à, không không Hả? có gì đâu sim tại vì là ờ. em em gái của tôi mê robot lắm cho nên là thích mặc đồ giống robot ấy mà à, chứ không có gì đâu ờ, vài vài bữa thì nữa là vậy thôi bạn yên tâm đi nếu mà lúc nào bạn thích á cậu với tớ sẽ cùng đi mua áo quần với nhau nha chiều hao <laughs> à, à, à, à, được à được ok ok ok tôi Hả? tôi đồng ý à. tôi đồng ý tôi đồng ý ok à, à, à, ro, ro, ro, robot khi mà người ta hỏi ngươi cái gì á nếu như ngươi đồng ý á thì ngươi sẽ hãy nói là đồng ý còn nếu mà ngươi từ chối gì á thì ngươi phải lắc đầu ngươi không đồng ý hiểu không chứ không được im lặng hiểu không Vâng, thưa chủ nhân Rồi rồi, ok ok, trời em mệt con robot này quá à, Thôi à, <laughs> được rồi, à, bây giờ à, mọi người hỏi em em em em em gái tôi Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau à, <laughs> à, kiếm cái gì đó Ăn rồi uống nói chuyện ha Ok, ngồi đi ngồi đi à, em, em em em gái ơi, em ngồi kế bên à, Simmy nha Vâng rồi ngồi ngồi ngồi à, ok bây giờ hôm nay là tôi sẽ đãi mọi người ăn một bữa no nơi luôn nha trời ơi mọi người để tôi đi được rồi trời wow, Trời ơi mấy bạn ơi Đúng là đau đầu mệt mỏi thiệt luôn á trời Nếu như mà mọi người mà phát hiện ra Sammy chính là robot thì chắc chắn là sẽ có nhiều người biết đến hơn nữa tại vì cái team này nhiều chuyện lắm chỉ cần một người biết thôi là nguyên thành phố biết luôn á trời mà khi mà nguyên thành phố mà biết là Sammy là là là robot á là chắc chắn những nhà khoa học sẽ đến đây bắt Sammy và sau đó đem Sammy đi để thí nghiệm đó cho nên là không được đâu không được không được bây giờ mình mình phải giữ giữ cái cái, cái bí mật này thôi ok à, mọi người đợi tí nha à, tôi lấy coca nè bánh mì cho mọi người ăn Ai... Đồ ăn tới rồi đây Rất là nhiều đồ ăn cho mọi người luôn Đây hôm nay nha Quán của tôi không chỉ là có trà sữa không đâu nha Mà còn có có có thêm cả bánh kem nè Pizza nè Sushi nè wow. Ui, nhiều đồ ăn lắm ơi, cái này cái này á, tính ra là có nhiều quá không Chứ cái này làm sao mà tụi tôi ăn hết được Cái này á, chắc là để cho mấy bạn con trai ăn Chứ con gái tụi tôi ăn ít lắm mà À vậy hả Trời đúng là ca mui con gái thùy mị nết na <laughs> Dễ thương ghê á Đúng rồi con gái làm sao mà ăn hết được cái đống đồ ăn này Tại giờ nhiều quá Nào là pizza, bánh kem, rồi sushi nữa quá trời luôn Cho nên là để cho mấy bạn nam ăn thôi Được rồi bây giờ tôi vô tôi lấy trà sữa cho mọi người nha Để tí Thôi à. ca mui Ca mui dễ thương quá Trời Ok vô nè Trà sữa đâu ta À đây trà sữa đây Đấy, lấy mấy ly trà sữa ra cho mọi người uống Ok Trà sữa tới rồi, trà sữa tới rồi À, à. Ủa, Ủa, sushi đâu? Bánh kem đâu? Pizza đâu? Ủa, Ủa đâu hết rồi? Ờ, Ủa thì, ờ, Ủa sao ăn hết trơn rồi vậy? Tôi trời ơi Trời là trời Siro nè, Cairo nè, hai ông Hai ông bạn gì bạn đừng bạn đừng có ngậm nước phun người nha bạn Hả? Vậy? Họ cho em ăn hết mà tụi tôi chưa kịp ăn gì luôn á Trời quăng mang vậy Ủa? cái gì hội với em ăn hết hả ủa cay chưa kịp ăn chưa kịp ăn miếng nào luôn trời Âu. ủa tính ra trong trong mấy bạn con gái nhìn ai cũng thì mị nết na hết mà sao à. mấy bạn ăn gì ăn ghê vậy mấy bạn ở wow. đó thì ai ai ăn đấy chưa không khí à. tự nhiên là biến mất chứ tụi tôi có ăn cái miếng nào đâu chưa ai kịp ăn miếng gì nào luôn á à, à, ok trời mấy bạn nữ thật là nữ tính quá đi ăn gì đâu mà tôi vô tôi lấy trà sữa ra chưa một giây nữa chưa kịp một giây nữa ra hết sạch <laughs> mấy bạn nữ tính quá thôi không sao rồi bây giờ <laughs> tôi uh, có đem trà sữa cho mọi người nè thôi dẹp đi dẹp đi dẹp mấy này đi đây, trà sữa mọi người đây à, uống nha uống nha rồi ok cảm ơn mày nha rồi ok, bây giờ tôi vô tôi lấy thêm đồ ăn cho mọi người à, Hôm nay tôi đãi mọi người ăn no nơi luôn Đây, có thêm đồ ăn mới cho mọi người đây Đây, đầu tiên nè, đó chính là bánh pizza tiếp theo nữa là wow. gà quay đó wow. À. <laughs> mì gói nè trái cây nè đó quá trời đồ ăn cho mọi người luôn có à, ê, ê khoan khoan khoan khoan trước khi ăn thì tôi phải cảnh báo trước với mấy bà nữ nha ăn cái gì từ từ nha mấy bà hồi nãy mấy bà ăn tụi tôi chưa kịp ăn gì hết trơn luôn á đúng rồi à, tụi tôi đâu có ăn gì đâu tụi tôi chỉ mới nhìn thôi mà trời ơi em kỳ quá à trời ơi à, thôi được rồi mấy bạn nữ ăn hết đồ ăn thì tí nữa tôi tôi lấy thêm cho nhà tôi nhiều đồ ăn lắm cái gì chứ đồ ăn nhà tôi đầy ăn đi mọi người ăn đi mọi người, đồ ăn nhiều lắm á. Ôi, nhìn đùi gà này ngon quá à. Ơ, ừ. à mà Sammy ơi, sao bà không ăn đi? Ồ, à, à, Sammy ờ, hả? hả? À, Sammy, uh, Sammy uh, chết rồi bạn ơi robot thì làm sao mà ăn được bây giờ mà robot mà ăn vô cái lỡ đâu rồi bị bị chạm mạch hay là cái gì đó rồi hỏng mất tiêu rồi sao giờ sao ta giờ sao chết rồi mấy người này hỏi mấy câu hỏi khó quá à, à đúng rồi đúng rồi à, em em họ của tôi ăn rồi mọi người cứ ăn đi hồi sáng nay tôi nấu cho em họ tôi ờ, mì gói ờ, ăn chung với uh, kfc trứng gà heo quay thịt bò sữa tùm lum nhiều món ngon lắm uh, mọi người cứ ăn đi à. ê sam ơi bà ăn cái gì chưa Tôi chưa ăn gì cả Ủa Phong Em à, ăn chưa ăn mà Sao bảo là ăn rồi Là sao à, à, à, à, Em em gái tôi ăn rồi mà Tôi tôi tôi nói thiệt á à, <laughs> Sam ơi rõ ràng hồi sáng nay là Anh anh anh có làm cho cho em 10 ờ, 10 ờ, cái đùi gà cám sơi em em ăn rồi mà em, em nhớ không Nhớ không Nhớ không Sáng nay chủ nhân có cho tôi ăn đâu Mà từ lúc tôi sinh ra đến giờ tôi có biết ăn là cái gì đâu à, à, ủa, <laughs> ủa không biết ăn là gì ủa trời đất ơi cái gì vậy không em Hả? gái của ông á có cái vấn đề gì hay là có bệnh tình gì không mà sao tự nhiên nói chuyện nãy giờ tôi thấy cứ lắc lắc sao á à, à, à, em em em gái tôi à, à, nãy nãy tôi có nói rồi đó em gái tôi rất là thích robot cho nên á là lâu lâu cứ tự suy nghĩ mình là robot vậy á chứ không có gì đâu à, chứ ăn ăn ai mà không biết ăn hiểu không từ bé đẻ ra là phải là phải biết biết ăn rồi chứ à, <laughs> mọi người mọi người cứ cứ ăn tiếp đi à, Sam ơi Sam à, bây, bây giờ à, em đi theo anh vô đây anh nói nghe này nè đây mọi người cứ ăn thoải mái nha à, vô đây vô đây vô đây nè à, cứ ăn thoải mái đi mọi người đừng đừng để ý tôi đóng đóng cửa lại đóng cửa đóng cửa lại cho ta nhanh lên trời ơi sammy ta nói ngươi nghe nè ăn có nghĩa là là là là phải nói thế nào ta có nghĩa là một thứ không thể thiếu đối với con người hiểu không giống như là ngươi được uh, được uh, sạc pin vậy đó hiểu không oh. Đúng rồi vậy là ăn là sạc pin hả? À, ờ, nó nó cũng na ná như như vậy á Giống như kiểu là ngươi muốn hoạt động thì ngươi cần phải có pin để hoạt động đúng không? Thì ngươi cần phải sạc pin đúng không? Còn con người bọn ta thì nếu như bọn ta muốn hoạt động á Thì bọn ta phải ăn Bởi vì bọn ta ăn thì bọn ta mới có năng lượng Cũng giống như ngươi á, ngươi phải ờ, phải sạc pin thì ngươi mới có năng lượng Ngươi hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân Rồi, bởi vậy cho nên là từ bây giờ mà ai hỏi ngươi là ngươi có có ăn gì chưa Thì ngươi cứ nói là ngươi ăn rồi hiểu không? Vâng, thưa chủ nhân Rồi rồi, ok ok, rồi ra ngoài tiếp đi, ra ngoài đi, ra ngoài Ôi, đau đầu quá Thiệt khổ ghê luôn á à, <laughs> Mọi người ơi, chúng ta cùng nhau uh, tiếp tục ăn nào, nhập nhập tiệc nào <laughs> À, trời ơi, no bụng quá à Mọi người hôm nay ăn đồ ăn ngon không? À, cha no quá, cái bụng nó căng à. lắm luôn rồi nè Phong ơi Trời ơi, đồ ăn tôi nấu mà phải ngon chứ sao <laughs> Ê, nhưng mà giờ cũng trời qua thăm ông xíu ơi tự nhiên cái bắt ngồi lại ăn lông chết à giờ nhà tôi có việc rồi giờ mới nhớ ra luôn á chắc tôi tôi về trước không ông ơi à, dạ, ok ờ, ok, mà tôi cũng có việc nè thôi tôi tôi tôi về nha bye bye à, ok tạm biệt mọi người cứ về trước đi nha <laughs> à, có gì lần sau qua đây thăm tôi nữa nha trời mọi người qua đây chơi chúng tôi tôi vui lắm luôn á <laughs> ok luôn ok lần nào qua mà phong cũng cho free vậy tôi cũng vui lắm luôn á lần nào qua cũng cho free cho phong à, tào lao nha còn lâu nha còn lâu nha lần sau qua ăn là tôi tính tiền á chứ không có chuyện mà tôi cho ăn miễn phí kiểu này mãi đâu nha thôi mọi người về đi Rồi. tạm biệt ok ok đang việc bận quá thôi về ơi mọi người về nhà cẩn thận nha hẹn gặp lại ờ bye phong nha bye bye, bye, bye. bye. ok bye bye tạm biệt nha trời lâu lắm rồi mới thấy mọi người qua thăm tôi á vui ghê luôn à, <laughs> ủa ủa simi kairon sao hai người chưa về đi à, tính ra là nhà tôi kế bên ông luôn á rồi tôi về là về cái gì à ừ ha à, ờ. tính ra nhà của cay kairon kế bên nhà tôi luôn mà <laughs> vậy thôi bây giờ hai người ở lại đây chơi chúng tôi thêm tí đi ngồi vô ngồi vô ai ừ, hôm nay vui à, ghê À, mà Sam, Sam, Sam, hay là bây giờ thôi hai ông cứ ở nhà đi, bây giờ tôi dẫn gọi là Sam vậy đi shopping được không? Đi mua sắm á. Ê Sam, bà cũng đi mua sắm áo quần váy móc với tôi hôm nay tôi gọi là có cái shop này dễ thương lắm, để có gì tôi mua đồ cho bà ha. Được không? Hử? Mua sắm là ờ. gì ờ, ờ, ờ, mua mua mua trời ơi à, bà bà nói mua sắm à, Sammy không biết đâu bà bà bà phải nói Hả? là đi shopping hiểu không tại vì là à. Sammy à, Sammy là là người nước ngoài mà cho nên là bà phải nói là đi shopping thì Sammy mới à, hiểu à, <laughs> không? Rồi, xin lỗi à Sam bà có muốn đi shopping với tôi không à, đợi tí đợi tí Sam ơi qua đây Sam Sammy qua đây nhanh lên qua đây ừ? nè ta nói người nghe nè đi shopping á hoặc là đi mua sắm á có nghĩa là um, đi mua quần áo hiểu không có nghĩa là giống giống như là bây giờ ta sẽ lắp cho ngươi thêm uh, cái tay mới cái chân mới ờ, lắp cho ngươi thêm cái uh, cái tóc mới hiểu không hiểu không giống giống kiểu kiểu vậy á hiểu không hiểu không vâng thưa chủ nhân rồi rồi ok ok rồi bây giờ simmy nói gì á thì ngươi cứ đồng ý đại với ta đi là là được hiểu không vâng thưa chủ nhân rồi rồi ok ok rồi rồi à, à, à, không có gì đâu vậy thôi bây giờ hai chị em cứ đi mua sắm với nhau đi ha Ờ, ủa, Sam thế bà có muốn đi shopping với tôi không? Ừ? Tôi đồng ý. À, trời ơi, quá à. Thôi đi đi đi đi. Thôi hai tụi tôi đi trước nha. Bye bye. Ok, đi, đi, đi, nha. Ui. Ủa? Ủa sao sao tay bằng này nặng dữ ta? Không sao, sợ đi thôi nè. Đi thôi đi thôi. <laughs> Ờ, hai người đi cẩn thận nha. À, cẩn thận nha. Rồi. Ai, trời ơi, nhẹ cả người. Cuối cùng thì cuối cùng thì mọi người cũng đã về hết rồi. Cũng may mà không bị phát hiện hay quá ủa ờ, ừ, ừ, quên từ còn Kairon ở đây mình mà nói to Kairon nghe được là chết luôn á <laughs> ủa cay bây giờ hai đứa mình làm gì đây giờ còn mỗi hai đứa à? ờ ừ, ha ai biết đâu Ủa bà khoan <gasps> Chết rồi, chết rồi bạn ơi Mình quên mất Sammy chính là robot Mà nếu như mà Sammy đi chung với Simmy Lỡ đâu Sammy quậy phá cái gì đó Hoặc là không biết lôi vũ khí ra rồi bắn nổ nhà hay gì đó là chết luôn á Bây giờ bây giờ mình phải đi theo để mình mình mình đi theo để mình còn kèm còn kèm cặp chứ ờ đúng rồi ha ờ cay ơi cay cay cay bây giờ hai bà nữ kia đi shopping rồi giờ tôi ông đi đi chung luôn đi Nani? ôi trời đi chung làm gì đi chung theo trời mấy bà đi vô shopping mua đồ tặng gái không mà ờ à, kệ kệ biết đâu vô đó có cái váy nào đẹp đẹp tôi mua trong thôi đi nhanh lên mạnh lên à, ủa là sao ủa là sao không em vậy ờ cứ đi theo tôi đi là biết rồi nhanh lên nhanh lên trời ơi. ủa hồi nãy hai ông bạn hai ông không đi mà sao giờ đi theo tôi vậy hử <laughs> thật ra thì là do là em gái của tôi ờ, Sammy á mới từ nước ngoài về cho nên tôi sợ rằng là em ấy sẽ đi lạc cho nên là tôi quyết định là tôi đi theo để bảo vệ hai người mà không có gì đâu à, phải phải không cay phải không ờ, ờ ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi trời ơi cay tới đây để bảo vệ sim với với lại Sammy á mà ờ đúng rồi đúng rồi với với với lại là cay don bảo rằng là cay don muốn mua quần áo cho bạn á bạn muốn mua gì cứ mua thoải mái cái gì vậy tôi không có đâu cảm ơn cay nha trời hôm nay tôi cũng định gọi là mưa mua gọi là 10 10 cái đầm á cai chờ lát nữa ông bao tôi nha Ê, đồng ý đi cai đồng ý đi trời ơi chứ giờ shop này là shop này shop quần áo của con gái mình mình đi vô kỳ lắm bây giờ mình cứ lấy cái cái cái cớ là mình mình mình, mình mua quần áo cho hai bạn nữ là là được rồi đồng ý đi đồng ý đi tôi trả tiền phụ cho đúng rồi đúng rồi đúng rồi trời ơi cai vô đây cai mua đồ cho sim á đúng rồi chính xác luôn đúng rồi cảm ơn nha thôi sam bây giờ tụi mình vô mua đồ đi được không ừ rồi đi đi đi đi đi vô vô vô. Đi thôi đi thôi nè. Trời đất ơi, em nay mua nhiều áo quần quá. Ui, cái ơi, hình như ở chỗ này là đang bán mấy cái bộ quần áo gì nè, áo Hero Team gì nè, lạ ghê ấy ta. Ồ, có bán mũ nè, rồi gói ôm đồ nữa. Ủa, mà áo Hero Team là của hãng nào cay? Ôi trời, cái áo Hero Team này á là do mấy anh chị Hero Team YouTuber trên mạng sản xuất á. Trời mấy anh chị nổi tiếng lắm luôn mà sản xuất áo cũng đẹp nữa. Ủa, mấy anh chị YouTuber Hero Team hả? Ủa là ai? Tôi không biết ta, đâu tôi xem coi. À là mấy người này hả? đúng rồi mấy người này nè à hờ mấy người này đang mặc áo hero team nè hàng gì mấy áo nó nhìn cũng đẹp quá ha nhìn cũng dễ thương nè có màu đen nè rồi có màu trắng nữa nè cũng đẹp phết đó nha hay là bây giờ mình vô coi coi có đồ gì đẹp đẹp mình lựa mình lựa chơi coi vô đây vô đây vô đây vô đây vô đây vô coi coi có cái đồ gì đẹp đẹp không tôi nghĩ rằng là shop con gái thì shop con gái chắc là cũng sẽ bán cái đồ gì đó là lạ anh em mình mua mua mua mua thử đi bên đây là có bán à, mắt kính nè ui ủa còn cái anh nào đây ủa cái anh kia hình như là nhân viên shop đúng không ta ui anh anh nhân viên shop ơi lại đây anh cái gì lại đây Đấy, em ơi, em giúp Chào mừng à... các bạn đến với cửa tiệm đồ bán siêu cấp VIP Pro của chúng em à, Dạ dạ anh ơi cho em hỏi ơi, bọn em đang tính mua mấy cái mắt kính này Mắt kính này nam đeo được không anh? Trời ơi mắt kính này của nhà em bán là gọi là dòng dành cho cả nam lẫn nữ luôn Anh thích à. có dòng chuyên nam nam tính là có luôn mà nam kiểu Hàn Quốc cũng có luôn Wow vậy luôn hả? Ờ em là em bị cận nè em đang tính kiếm cái mắt kính mới để em lựa xíu nha rồi cảm ơn anh nha Ôi, lỗi xíu thôi Thoải mái đi, đây có mấy dòng VIP lắm đeo vào đuôi luôn À okay, đeo vô đây đẹp trai luôn à, à, ok ok ok thôi mấy mấy bạn nữ cứ lựa quần áo tiếp đi nha tí nữa bọn tôi trả tiền cho okay. cái gì mà tí nữa bọn mình trả tiền ông có chắc là mình đủ tiền không vậy yên tâm đi đồ con gái tôi nghĩ là rẻ lắm không không có đắt lắm đâu cái gì đâu mà lo thôi qua đây qua đây bên đây tôi thấy có cái gì lạ lạ nè ờ, cái gì đây minecraft bạn gái tôi là phù thủy ủa hình như là sắp có phim mới hay sao cay phim chiếu rạp thì phải à tôi biết cái phim này nè cái phim này á, là từng chiếu trên youtube nè trời cái anh gì ảnh tên cũng tên gì phong phong gì ảnh đóng cái phim này đúng hay luôn không ờ à, vậy hả trời nghe lão vậy để coi coi còn bên đây phim gì đây vùng đất chết Ui lại có phim mới phim siêu nhân hay sao nè Thấy siêu nhân không nè Ui ngầu quá ha Ơi cay hay là sắp tới à, cuối tuần anh em mình đi xem phim đi Hợp lý luôn trời ơi rủ cả đám Rủ mọi người đi coi phim chung nhau vui lắm luôn Đúng rồi đi xem phim chung nhau vui mà Thôi là bây giờ à, ngồi đây đợi hội cho em mua đồ xong đi rồi mình về Ok Ai, mấy ơi, xong chưa vậy? Sao gì mà con gái lựa đồ lâu quá vậy trời? Trời đất ơi, đợi xíu đi, người ta xong rồi nè À mà tôi nói nè Trời hồi nãy tôi thấy một cái bộ đầm rất là đẹp hợp với Sam luôn á Hai ông mà nhìn chắc chắn sẽ rất là mê cho coi Ủa <laughs> đâu, trời ơi, Sammy mà mặc đồ đẹp hả? Robot sao mặc đồ đẹp được? À, à, nhầm nhầm cái à, ờ, gì? À, không, không có gì à, Trời ơi các bạn ơi, mình cứ nhầm hoài luôn á trời à, Đâu đâu, đâu đâu, Sam đâu, ra đây tôi coi cái bộ đồ thôi coi Đây, à, à, Sam ơi, ra đây nè ui tính ra là nhìn cũng đẹp cũng đáng yêu chứ bộ đeo nơ đồ đó nè wow à, tính ra nhìn cũng dễ thương quá ta ủa, ủa Trời vậy? ơi Ủa khoan, ừ. tại sao mặt mình đỏ chát vậy? Ui, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa, um, cái cái bộ này chọn bộ này đúng không? Ừ, chọn bộ này với lại tôi thấy nó cũng hợp với Sam nữa và tôi có thêm cái nơ giống tươi nè, dễ thương không? Ừ, hai bà còn đeo nơ nữa nè, nhưng mà tôi thấy cái nơ màu hồng này nhìn nó sến quá à, hay đổi cái nơ màu khác đi cho nó đẹp hơn. Thôi nhưng mà thôi, ừ. để vài bữa nó đổi cũng được, nếu Sam thích cái này thì cũng được. Ok, rồi. Uhm, bây giờ tính tiền đi. Ừ. À, tính tiền đi, gọi Phong tính tiền đi Phong ơi. À, ờ, cai tính tiền chứ sao lại mình. À, anh chủ shop ơi anh chủ shop à, em nghe anh đi à, cho em hỏi bộ đồ này nhiêu tiền vậy bạn em mặc à bộ nào vậy à nè, à, bộ này nè cô, cô đang mặc đây hả đúng rồi trời dạ. bộ này rẻ có một kim cương à à, cái gì cái gì một trăm kim cương Trời, Ủa, một bộ đồ mà một trăm kim cương hả trời một kim cương thôi là bọn em mua được 10 bộ luôn rồi đó gì đâu mà Ủa nhưng mà 100 kim cương đâu có mắc đâu Chị này chị mua hết luôn nguyên luôn cái shop này rồi Kính kiết cái thứ dày dép là quần áo mua thật rồi à, Hả? Ủa cái gì? Ủa Sim tôi tưởng là mua có mỗi ừ. bộ này thôi chứ bà làm gì bà mua nguyên nguyên cái shop người ta luôn vậy Ủa không phải hồi nãy cai bảo cai sẽ bao Sim hết nên Sim mua hết cái shop luôn cho đỡ vậy là nhức đầu Ừ. Rồi. Ờ, ờ, ờ, cai ơi cái này là bạn nói nha ờ, cai nói nha sim thì cai tự trả tiền đi nha chạy chạy sao ơi chị sao dừng lại đi rồi đi rồi trời ơi trời ơi nghĩ sao mà mua lần mua hết nguyên cái shop thì tiền đâu mà trả cái ơi mình xin lỗi bạn bạn ở đó tự trả tiền đi nha mình về đây dừng lại Ai, trời ơi trời Ai, Sam ơi, tính ra là ngươi mua có mỗi một cái bộ đồ này thôi Cho nên là ta chỉ trả cho ngươi bộ này thôi Còn cái đống đồ trong kia, nguyên một đống đồ trong kia thì là Sim mua Cho nên là cai tự trả tiền Ok Ủa nhưng mà ta hỏi nè, ngươi có thấy thích cái bộ đồ này không vậy? Tôi rất thích bộ đồ, thưa chủ nhân Dạ thôi, nếu mà ngươi thích thì được rồi Thôi đi về, nhanh lên Hey, trời ơi, sợ muốn chết luôn bạn ơi Xém nữa mình tưởng là mình phá sản Bởi vì mình mua đồ cho mấy bà nữ này vậy chứ hey, Thôi được rồi, thôi đi về, đi về Sam ơi Đi về đi, ta còn nấu ăn nữa nè Đói bụng quá, chắc vâng, trời cũng tối rồi chủ nhân Ai, Đi về thôi <laughs> robot robot em ơi em là ai không cần lên dây cót giờ yeah. bên em đến ngày mai chỉ cần em thay tốt không là anh thì ai dù có là robot thì cũng yêu anh never và sai và rồi ngày đầu anh gặp được em cảm thấy thời gian cứ như ngừng động để má ửng hồng em xinh như mộng thử hỏi em muốn về cùng anh không vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai anh chưa kỳ phải say nắng một ai nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại và khi có em về chung một nhà có